Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech88 Hôm trước mình đã có hai video đánh giá về hai chiếc Ultrabook của Razer và Huawei um, Sau hai video đó thì mình có nhận được rất nhiều phản hồi của anh em um, Muốn là mình so sánh hai chiếc máy này Và muốn xem là tại sao hai chiếc máy có những đặc điểm gì mà đều giá 35 triệu Và để thỏa mãn nguyện vọng của anh em Hôm nay mình sẽ gửi tới anh em một bài so sánh chi tiết giữa Razer Blade Steel 2018 và Huawei MateBook X Pro 2018. Lý do mình đã khá cân nhắc khi đem hai chiếc máy này ra so sánh bởi vì chúng hướng tới hai đối tượng khác nhau. Playstill thì hướng tới khách hàng là những bạn trẻ cá tính, còn MateBook X Pro thì hướng tới đối tượng khách hàng là doanh nhân. Tuy nhiên, hai sản phẩm này đang được bày bán cùng với mức giá 35 triệu cộng với yêu cầu so sánh của anh em nên hôm nay mình quyết định đem nó lên bàn cân để xem mèo nào cắn mỉu nào mình sẽ không đưa ra đánh giá là chiếc máy nào có thiết kế đẹp hơn bởi đẹp xấu thì tùy vào quan điểm của mỗi người mình sẽ chỉ đưa ra những đặc điểm chung những sự khác biệt trong thiết kế còn phần đánh giá thì toàn quyền quyết định của các anh em đầu tiên để nói về thiết kế là cả hai máy đều sử dụng ngôn ngữ thiết kế tương đồng nhỏ gọn sang trọng và nhẹ Tất cả các chi tiết gia công bên ngoài được hai nhà sản xuất tính toán khoa học và đạt độ hoàn thiện rất cao. Đặc biệt, khung vỏ của cả hai máy đều được làm từ kim loại nên đem lại sự chắc chắn và sang trọng. Khác biệt nằm ở chất liệu tạo nên bộ vỏ. Với Huawei thì khung vỏ được làm từ hợp kim nhôm maze, còn ở Razer thì đó là nhôm series 7000 được áp dụng trên công nghệ máy bay. Chi tiết mình không thích trong thiết kế của Razer là máy được sơn màu đen và chỉ cần sờ vào vài lần là Thôi rồi Lượng ơi, máy bám rất nhiều vân tay. Còn riêng Huawei thì nó lại không gặp vấn đề như vậy bởi vì máy có màu xám và vỏ của nó cũng không bám nhiều vân tay như của Razer. Về kích thước thì MateBook X Pro và Blacksteel có cùng kích cỡ xem xem với nhau. Tuy nhiên, Blacksteel nhỏ hơn so với MateBook. Cụ thể, máy chỉ đạt độ mỏng 1,28 cm, còn Huawei là 1,46 cm. Những con số này cũng vô cùng ấn tượng phải không anh em? còn bây giờ thì mình sẽ sâu ra mọi góc cạnh của hai chiếc máy này để anh em cùng săm soi và đưa ra ý kiến xem chiếc máy nào đẹp hơn nhé Về bàn phím thì anh em có thể thấy rằng bàn phím của chiếc Razer màu mè và đẹp hơn chiếc bàn phím đơn sắc của Huawei um, ngoài ra nó còn có hiệu ứng led 16,8 triệu màu rất đẹp cảm giác gõ phím mình đánh giá Huawei tốt hơn bởi vì phím bấm khá êm và mềm về các cổng kết nối vì là Ultrabook nên cả hai chiếc máy này bị cắt giảm kha khá số lượng cổng kết nối tuy nhiên Razer được trang bị nhiều hơn so với Huawei điển hình là cổng HDMI để xuất hình ảnh ra với màn hình lớn hơn đó cũng là một điểm cộng phải không anh em và một điểm nữa là máy nào mỏng nhẹ mà được trang bị nhiều cổng kết nối thì thận của anh em cũng sẽ bớt nhói hơn nhiều đấy. Về màn hình, hai chiếc máy này đều sở hữu độ phân giải 3K. Điểm khác biệt duy nhất là về kích thước và tỷ lệ màn hình. MacBook X Pro được trang bị màn hình 13,9 inch cho độ phân giải lên đến 3000 x 2000 pixel, độ sáng lên tới 512 nit và góc nhìn tương đối rộng trên tấm nền IPS. Còn Razer Blade Steel được trang bị màn hình 13,3 inch, nhỏ hơn một chút, nhưng bù lại nó được trang bị trên tấm nền ISO với độ phân giải 3002 x 1800 cho mật độ điểm ảnh lên đến 276 ppi. Xét về độ chuẩn màu thì cả hai chiếc màn hình này có độ chuẩn tương đương nhau và đạt 98% sRGB. Còn về viền màn hình, rõ ràng là Huawei đã làm tốt hơn vì viền màn hình trông mỏng hơn của Razer khá nhiều. Mình đánh giá hai chiếc màn hình này có chất lượng hiển thị tương đương nhau và nó cũng không có sự khác biệt rõ rệt sẽ chẳng phải so sánh nhiều về hiệu năng bởi hai chiếc máy này đã được trang bị cấu hình phần cứng gần như là tương đương nhau. Cụ thể, chip Core Intel i7 8550U 4 lõi 8 luồng, xung nhịp 2.2 GHz, RAM 16GB DDR4, card onboard HD 620. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Thật là chớ trêu thay vì cùng mức giá bán nhưng Razer Blade không được trang bị các đồ họa rời còn MateBook X Pro lại được trang bị các đồ họa rời MX150 đến từ nhà sản xuất NVIDIA. Mấu chốt của vấn đề chính là chúng hơn thua nhau ở chính cái con cạc này. Về các tác vụ cơ bản, hai chiếc máy này gần như chả khác gì nhau cả. Tuy nhiên, khi mà đụng vào game có đồ họa ở mức tầm trung, MateBook X Pro lại tỏ ra nhỉnh hơn hẳn. Minh chứng là FPS của máy luôn cao hơn chiếc Bastille về khoản cấu hình thì mình đánh giá Huawei nhỉnh hơn nhờ được trang bị các màn hình rời. Hai chiếc máy tuy cùng tầm giá nhưng lại hướng đến hai nhóm đối tượng khách hàng khác nhau. Razer thì hướng tới các bạn trẻ có cá tính, thích màu mè và chơi game. Còn Huawei thì hướng tới đối tượng khách hàng là doanh nhân và các bạn nữ. Về tính năng, cả hai máy đều được trang bị một số tính năng riêng biệt như Huawei thì có cảm biến vân tay và Huawei xe 3.0. Còn Razer thì được trang bị cổng kết nối với eGPU hoặc Razer Core để cho anh em cải thiện hiệu năng máy và có thể chơi game. Cá nhân mình thì mình sẽ nghiêng về chiếc Huawei MateBook X Pro bởi nó có thiết kế sang trọng, lịch lãm và nhất là phù hợp với công việc mà hiện tại mình đang làm. Điều đó cũng không có nghĩa là mình đánh giá thấp Razer Blade Steel 2018 bởi chiếc máy này sẽ phù hợp với những anh em nào có cá tính và thích chơi game. Thế còn anh em, anh em nghĩ sao? Anh em sẽ chọn chiếc máy nào trong hai chiếc máy này? Vui lòng hãy để lại ý kiến của anh em ở dưới phần comment video này. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt anh em.